Hello, xin chào các bạn. Tôi đây tôi đây sông Tây Nguyên. Hello, xin chào mọi người và bây giờ cũng là 5 giờ chiều rồi nên là Hải và anh Lù sẽ đi bắt cua, bắt ốc, bắt cá để chuẩn bị cho bữa tối ngày hôm nay. Nên là thì... À? mọi người cùng theo chân Hải nào hồi hồi trưa mình có thả một cuộn à, lưới à, lưới ba rồi thì bây giờ còn à, một đoạn lưới một thì mình thả nốt tí nữa mình sẽ dở cho mọi người xem đoạn lưới ba xem dính được nhiều cá chứ nhé đây lại đây camera lại đây giới thiệu cho mọi người ốc ở đây rất nhiều đây là con ốc bưu nha mọi người đây ốc bưu vàng ốc tự nhiên tại sông tại hồ đây bây giờ mình sẽ đi bắt mọi người cứ theo chân mình nào ốc quá trời luôn mọi người ơi Bây giờ mình cứ vừa đi vừa nhặt ốc thôi Vừa đi vừa nhặt ốc thôi Ô mình bị lừa Con ốc nó lừa mình rồi Đi vừa nhặt Ui đây có con ốc siêu to khổng lồ mọi người ơi <laughs> Con ốc siêu to khổng lồ <laughs> Ốc gần bằng nắm tay luôn Vừa đi vừa nhặt ốc Để chuẩn bị cho bữa tối Ui rồi ôi Ui rồi ôi Giang ơi Nhiều ốc quá Giang ơi Con này là con gì mọi người <laughs> Con này phải con ốc hút không Đây là con ốc hút nha mọi người Đây Con này phải con ốc hút không nhỉ Con ốc tự nhiên nha Không phải ốc nuôi nha Rất là nhiều luôn Đây để mình bỏ lên bờ đây Bỏ lại đi Đây nè mình vơ một cái năm lá chuối đi ui lá chuối đây à dựa đi con này là con gì mọi người có phải con ốc hút không một nên là chỉ được bắt được cá cá nhỏ thôi các bạn đây là con cá con cá rô cái này chỉ bắt được cá cá cá, cá nhỏ thôi các bạn cá cái này mình bắt mình để mình sẽ không lấy nữa các bạn mà mình để sáng mai mình lấy luôn ừ, còn tí nữa mình sẽ ra, ra mình xem lấy hai và lấy ba của mình bắt được oh, đấy các bạn xem chỉ trong vòng 10 phút thôi chỉ trong vòng 10 phút từ lúc thả lưới thì cá rất là nhiều Cá này đủ ăn cả tháng luôn đấy mọi người Cá này mà chiên giòn Đấy mắm me Khi mình đặt về cá nó khoảng nó sẽ chặn Các bạn thấy không? Quấn 2-3 con một chỗ Đấy, nhớ là ở tầm thấp thôi các bạn ơi Cá rô này nó bơi ở tầm thấp Nên là khi mình chọn mực nước thả là mình phải thả gần như là sát đáy các bạn ạ Chứ không phải mình thả như lưới ba lưới bốn. Đây, Rất là nhiều cá luôn các bạn ạ bọn cá rô này như những tấm chiếu mới ấy các bạn chả biết cái gì cả. cứ tưởng bơi ở dưới là trốn là thoát được nhưng mấy con cá to ấy là nó phải bơi ở giữa là nó sẽ bị dính chắc hơn <laughs> cá nhỏ bơi ở dưới thì cũng dính thôi mày không thoát được đâu con trai chú bia con tần yêu <laughs> đây mới cá mới bắt được ở đây có con cá này là cá gì nhỉ cá này cá này là cá gì ta con cá này là cá cá gì người à cá thác lát đúng rồi đây là con cá thác lác này để người ta cạo cái cạo cạo cái cái thịt của nó ra là, là làm chả cá rồi thứ đấy các bạn thấy không chủ yếu là cá thác lác và cá rô đồng này gỡ nếu mà gỡ lưới ấy, thì người gỡ thì cái đầu nó mới xuôi được nếu mà em ờ. gỡ ngược ấy ví dụ như gỡ ngược thế này ấy gỡ ngược là nó sẽ dính cai thế này này nó vướng cảm giác mà mà mà, mà nó cứng quá thì xé một miếng lưới đi xé một mắt lưới thì không vấn đề gì tại vì lưới này lưới một mà bỏ nước nó sẽ tự mình nấu lên nó sẽ tự ra nước luôn còn nếu mà như nó khô quá thì mình có thể cho một ít nước vào <laughs> đây giờ mình cho lên bếp này đây bếp mình gà là, là sẵn rồi cân một tí không là nó ụp một phát là không còn gì nữa để, để nấu ốc xong thì mình sẽ chiên lại món cá này mình có mang theo hành tây thì mình sẽ đây mà để co cho cái món ốc của mình nó được nhiều vị hơn đây mọi người nước mình không đổ nhưng mà bây giờ thì đã ra rất là nhiều nước rồi và nó đang tràn lên thì mình sẽ đảo đảo ốc lên một tí cho nó thấm đều hơn nha mọi người Đây, có thể là nhiều nước quá nên là nó đang bị tràn nước ra ngoài lô thì hiện tại thì đang đi cắm cần để chuẩn bị cho bữa sáng ngày mai còn em thì hôm nay đi thả lưới được từ ngày cá và từ ngày ốc thì đã có đồ ăn buổi tối rồi nên là ở nhà nấu cơm lù đi bắt cá đây là món cá chiên xù cá chiên xù thì chúng ta phải để cho nó cá chín đều một bên rồi hãng lật nhé nhưng mà lật sớm quá là cá sẽ bị nát đấy các bạn là cứ để khoảng 2 à, ba phút nếu mà lửa to vậy thì hai ba phút thôi là cá sẽ chín là xù hết một bên lên và mình tiếp tục lật ngược lại đấy là cái chảo nhỏ thôi còn chảo to thì <laughs> mình đặt vô đầy dầu là nó chiên xù ào lên này đang bây giờ đã là trăng thì cũng lên tới nửa nửa rồi rồi trăng mùa đấy bây giờ trăng là lên gần tới nóc rồi và cá thì mới đi câu nên là đã mang về để nướng đây, cá có một đây có một con cá lóc với hai con cá trôi với lại một con cá trắng rất là ngon luôn đây là chén muối mọi người chén muối ờ, siêu to khổng lồ và siêu cay đây, để đây để đợi cá chín rồi mình sẽ thưởng thức món cá nướng nghe có vẻ ngon đấy đây ăn cơm cơm thì hồi trái trưa em có nấu nhiều để ăn bữa tối luôn ừ. Ừ. xét đầy đủ các vị trang của nó ớt, xả giã đều ra ừ. ăn thử à, miếng cá xem ngon không này chấm con cá còn ăn thử ừ. uhm. ngon <laughs> cá giòn gia vị ngon đồ chấm ngon này đây thì em ăn thử một con đây ăn con con con cá rô ba ba ba tuần tuổi chấm là phải chấm mút cái này này đó nó mình ăn ăn nhom nhom nhom nhom ấy ngon quá mọi người ơi mời mọi người ăn cơm cùng với em nhé giới thiệu mọi người đây là món ốc ốc bưu xào xả ớt đây thì đây em sẽ ăn đây là một con ốc bưu hôm nay em đi bắt ở dưới hồ về ừ, review cho mọi người hiện dạ tại thì không có cái tam không có cái dĩa nên là ốc đây đó trong rừng thì không có thời gian ngâm nên mình sẽ lọc đi một số chất bẩn của con à, ốc còn dính lại ấy. mình chỉ ăn cái phần thịt của nó thôi và ăn bằng tay nó hơi dơ tí hơi mất vệ sinh tí nhưng mà rất là tự nhiên luôn rất là tuyệt vời một từ thôi không phải là ngon quá ngon mọi người ạ đây, mời mọi người đây là một bữa cơm đạm bạc ở trong rừng có cá và có ốc hôm nay thì trời tối quá không kịp đi hái rau để nấu canh nên là ăn um, hai món mặn này này em rất là cảm ơn mọi người đã xem clip này thì uh, mời mọi người ăn cơm và đón theo những clip tiếp theo của em ngày mai đây là vào lúc bình minh em sẽ review cái bình minh đẹp bây giờ này cho mọi người xem bờ hồ nước chảy róc rách chim kêu líu lít vui lắm mọi người ạ nhá cảm ơn mọi người